trưởng lão thích thông lạc quý thầy nói câu chuyện là một người thanh niên từ từng ở tuổi thanh niên thầy cũng đã từng biết những cái điều này thì làm gì mà thầy không biết sau khi tu tu đúng giới luật của phật hoàn toàn không còn có nữa chứ đâu phải là một cái người mà chưa biết phật pháp vẫn có mộng tinh thấy cô ta đó cười cười biết chi với mình tối làm chim bao thấy cô ta đâu có trật vì mình thích cô ta là mình thấy còn không thích làm sao thấy cho nên ở đây không có nghĩa là khi không mà chim bao nó hiện đến đâu hình ảnh có cô nào có cô nấy trong đó chứ đâu phải khi không mà có được bây giờ từ lâu tới giờ chúng ta chẳng thấy cái mặt của cô gái nào hết làm sao chúng ta chim bao thấy cô gái được mấy người nói coi có không bây giờ ở trong rừng thấy cọp không à thì nằm chim bao có thấy cọp chứ làm sao thấy cô gái được còn bây giờ chúng ta hàng ngày thấy mấy cái cô mà cư sĩ ừ, son phấn đi vô đi ra cúng phật cúng này kia lại lễ rồi Ờ, nhìn cái bộ mặt của các cô rồi nhìn cái thân hình của các cô nó gây cho chúng ta những cái cái cái tình dục rồi do đó ban đêm mới nằm mới thấy các cô mới xuất tinh chứ đâu phải là cái chuyện dễ dàng bởi vậy thầy nói ở đây kinh sách mà nói thiếu kinh nghiệm à, không có cái sự tu tập mà nói như vậy là những cái người này họ chỉ che đẩy cái cái họ chính họ cũng biết chứ đâu phải họ không biết nhưng mà họ tôi chưa thấy họ tưởng rằng thành à, chứng qua là hán còn xuất tinh ờ họ nói cái kiểu đó mộng không còn có nữa mà sức tinh làm sao xuất bởi vì khi người ta tu rồi cái tâm người ta không còn duyên ra cái cảnh loài cho nên lúc bây giờ luôn luôn lúc nào người ta cũng phòng hộ sáu căn người ta phải giữ gìn mới đầu người ta phòng hộ sau đó nó thấm nhuần được rồi cái định vô lậu người ta đã quét sạch được cái tâm à, ái tâm tham dục người ta à, hoàn toàn nó không còn có nữa thì toàn bộ cái thân người ta rất thanh tịnh không bao giờ nó tập trung tầm bậy do cái dục đó mà nó làm sao nó xuất được cho nên hoàn toàn cái thân người ta rất thanh tịnh cho nên người ta mới đi vào bốn thiền được chứ đâu phải là nó còn nó nó bất tịnh như vậy mà làm sao nhập thân còn xuất tinh mà biểu nhập định nhập kỹ họ thầy nói nhập kỹ cái thân người ta thanh tịnh người ta mới nhập được cái thân mà còn dơ bẩn sáng dậy một đống thì kiểu đó thì đem đó mà đem mà à, đem mà, mà giặt rửa đem mà quét ra đi tu tập trở lại đi chứ đừng có nói chuyện mà mà nhập định cho nên ở đây chúng ta phải thấy từng cái thân tâm của chúng ta tu tập nó phải thay đổi bởi vì mình thở chậm thì cái thân của mình nó phải thay đổi theo kiểu chậm mà nó thay đổi nó đâu phải nằm ở cái dạng mà bình thường này nữa đâu cho nên nó đâu có theo cái kiểu về thế gian được từ đó cái tâm của chúng ta không còn luyến ái thì làm sao mà có sắc dục được